cánh đồng sau mùa gặt lúa quê hương hòa bình cửa ngõ thủ đô thuộc tây bắc việt nam những cánh đồng lúa bậc thang rộng trải khắp cùng những ngọn núi đồi bao quanh trùng trùng điệp điệp gợi nhớ cho những người xa quê ta đi ta nhớ núi rừng ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ nhớ đồng ruộng nhớ khoai ngô bữa cơm rau muống quả cà giòn tan bờ đê bao quanh khu vực lúa chiêm đồng trũng ở xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đảm bảo về dân sinh an toàn mùa mưa lũ và nông nghiệp sản xuất lúa màu. Bà con sau mùa gặt lúa, rơm phơi trắng đồng, mùi rơm rạ thơm dễ chịu, thân thương, gợi nhớ, lòng quê lúa gặt xong rồi, mây hong trên gốc rạ phơi trắng đồng. bờ đê con sông bãi cỏ luôn gắn liền với tuổi thơ của những em nhỏ vùng quê có lưới đánh cá trên sông mỗi khi nước lũ về hoặc khi nước rút cá về chú ngự trên dòng sông cánh đồng cạn nước khi nước rút về xuôi mà con đi đánh bắt cá cua để phục vụ sinh hoạt nếu được nhiều đem về cho gia súc gia cầm thành quả của chị nông dân khi mỏ cua bắt ốc những vựa lúa đã cạn cua ốc nổi lên trắng đồng và đây thành quả của chị đã được gần đầy bao tôm cá chị vác trên vai đầy tôm đầy cua và cá trong bao tải hình ảnh anh đánh cá bằng lưới bắt quái. Mỗi ngày anh nhấc lưới cũng được vài chục cân cá, tôm, cua. Khi mùa màng đã xong, bà con ai cũng nhàn rỗi và họ đã tận dụng thời gian đó để câu cá, chăn trâu, bẫy chim trên chính những mảnh đất quê mình chiều lên lặng ngắt bầu không châu ai no cỏ thả rông bên trời cánh đồng bát ngát mùi hương châu tha hồ gặm cỏ hòa chung vào nhịp sống có cả chim cò sáo én cùng nhau phá cỗ sau mùa thu hoạch lúa chim bay trắng trời đậu khắp trên cành trên những cánh đồng nuôi à nuôi à bắt tịt đấy chim bay trắng trời đậu khắp trên cánh đồng xây điện hàng nghìn con chim đang bay lượn tìm mồi và sinh trưởng rất đồng quê rất ý nghĩa rất mộng mạc rất đơn sơ quê hương ta đó người ơi chôn rau cắt rốn người ơi nhớ về